âm dương biết đạo tâm trí quân thủy phủ cùng là chư dinh hồ binh đón phạm nam thành đánh đông dẹp bắc bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa cửa đàn cửa then cửa suốt ra ngoài bạch long bắc thời an việt an phong sơn điệp dâng lên kim ngân ngân sứ đất dâng lên nâng ông tròn đôi chút

đường như thủy long vân tao phục sáng người cũng đời chân tinh mở mang mãi đến ân để ta ngày phật sói tiếng kim chi mỏng tiền dành dành sáng ui để nhi đại hòa tô hương khô để nhi đại hòa ô thông minh trường quyền đại đạo thánh sáng ui cùng trông ra cửa bể mờ mờ trước thoi cô bé đang đợi vô phòng ấm ấm đi sóng dậy về đông tỉnh mời cậu bé cửa đông về sang để xa hồi cùng tam vị chúa mừng dân văn thịnh mời chỗ bà đến tây thiên anh linh chắc sáng thượng thiên đinh lý chân thế cổ chân hồ đinh lý chân 来不。 dườm già tốt tươi xào chơi non nước đôi đời xào chơi non nước thành xa đi như người thôn con dương văn na chú bao bao nguyệt mùa bắc sang như đây trương công đồng quan tàu chuông phe phành cây gây soi chưa dập phía sau xem bò ai vạn vạn binh hùng gần gần xa đây đó dốc dốc lòng đơn xa chúa đi khắp khắp bốn phương miêu rõ ràng năm phương năm miêu rõ ràng sắc phong bản ngành tiên là thánh linh linh có quan phục mạng đêm rồi sắt kỳ chủ tình điệp dâng lên việt nhân nhân nhân nhân quốc thái dân an thanh xa hoàng đế tinh quân quân quân quân mời hoàng đế tinh quân quân hiệu ông đề nghị thần đồng giang sinh diệu quang minh chiếu điện trung ngã tích tích tăng cung giang kim kim hoàng đất cẩm thánh chúa tiên trung trung vương văn sơ dừng lên thượng lai văn sơ dừng lên trình quan giám sát chép biện rõ ràng thế cho chưa phú chưa quý khẳng định họ trường thế cho phúc đắc đôi đường cột quan trong tay khâm thời thượng đến xưa nay quyền hành sinh sát trước dày tiền cung số hội đồng một tay ngài cầm vững وانت thơ tiên một một khúc ván bài trăm tiên thánh xa thái tử đệ tam tôn thần quan thái tử đệ tam mi một chuyện nhà tâu về thủy phụ các dịch các tòa thiên đình chốn lấy diêm là tâu về thủy phụ vua cha độc đình tâu về tuổi thế long cung sớm điệp điệp dâng lên kim ngân sớm điệp điệp dâng lên quan huế tâu chép biên rộng vàng vây tròn đôi chiếc chiếc chàng sinh chắc chính kỳ cương tập cân này sờ xa ngõ thuyền nam nổi song xích bích đua quân quân trẻ quân trèo du lịch bốn phương cũng có phen tuần thúc sông thương trở về tỉnh bắc qua giang sông lực Phật y nhân ba ô Bắc Bắc sông Ngân Hà Liệt Hà tinh đầu mi bầy xa y 心。 nghinh thọ trường phế cho phúc đắc đôi quanh sơn đánh đồng dẹp bắt cho an nước nhà giáo trong tay sông pha vào biển hồ sống vì người thác trở muôn sơn rồng muôn dân còn ghi nhớ 东山再 miền này cay còn chưa dính nhà ngưỡng đông đông trời minh quyền nương nguy trời thủy khí đoan sát quan tuần ai hiền hách uy quang ra tay tay độ trần gian con người nhớ